Hello, Đam mê cá xin chào à, tất cả các bạn nha. À, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách à, để chúng ta làm lăn xe trắng trắng cho các bạn và không sợ bị tuột nha. À, hình thức nó rất là vui. Ngày hôm nay mình được à, à, bật lại cái mà phát trực tiếp á, mình à, nói chuyện với lại à, tất cả các bạn á, thêm rõ ràng hơn nha. Đây, đây là mình sẽ dùng mà lựa câu uh, à, chinu nha các bạn chinu đây chinu số 6 nha để mình câu uh, lăng xê để được uh, cái trôi chép uh, hiệu quả nha các bạn chào lệ tình CS nha đây là lưỡi câu lưỡi câu chino thứ sáu nè đấy đây là lăng xe của mình trời ơi, nay nắng quá các bạn ơi rất là nóng luôn nóng chịu không nổi à, các bạn bị mình à, cái cọng dù như thế này nè dù à, không phải 33 mm nè dù càng nhỏ càng tốt nha các bạn có cái được hiệu quả hơn để mình à, mình đo cho các bạn xem các bạn đỏ hơn nha đang đo mình 25 à, cm đây đây là đây là đo 25 cm nè đây nè đó đây là 25 cm thì các bạn muốn à, làm 6 lưỡi hay 8 lưỡi nha sẽ làm được, à, được 6 à, lưỡi Đấy, các bạn bị mình còn hai đồng dây thế như thế này nè Đó, các bạn nhập lại nó nhập lại như thế này nè mấy chỗ này nó có tối không nữa đây là lưỡi câu nè bạn đặt lên đây đó là bạn quay cho mình à, khoảng ở chừng 5 à, vòng 5 vòng là ok 1 nè 2 3 4 5 rồi cầm lòng dây này mình kéo đó. đây là cách à, đầu tiên các bạn cũng cầm vậy tự luôn quay đầu lại như vậy, vậy nè đó. bạn cũng quay cho mình à, 5 vòng 1 2 3 4 5 rồi bạn cầm cái đồng còng còng còng rồi này nè kéo nè đó, kéo kéo từ rồi nó xong là bạn nhập hai đầu lại chiếc cho nó nó, nó cứng đó. đây là cách à, đầu tiên để chúng ta buộc à, câu lăng C các bạn nên nhớ là rất chắc chắn và hiệu quả nha chứ không bị bây giờ bị mà tuột cá hết và rất rất là dễ dính cá tại vì sao cái lưỡi câu chino này á nó rất là mỏng mà độ bén nó rất là cao đấy dính rất là tốt nè lúc khi mà chúng ta dính à, cá năng vào á dính nó cao hơn chứ không bị à, sảy cá nha các bạn rất là tốt nha mà sử dụng bền được lâu nữa à, à, đây là cách thứ hai các bạn cầm cái à, đầu còng còng dây dây như như thế này nè các bạn à, nhập lại cho mình đó nhập lại ngắn thôi đó bạn cũng lấy lưỡi câu bạn cũng đặt lên Đấy, đặt lên rồi các bạn quay cho mình cũng 5 vòng một hai ba bốn năm rồi các bạn à, giữ cái này cho mình mình cầm cái đầu cọng dây nè mình luồn qua trong cái à, cái lỗ đó nè đó bằng mình giữ lại cho mình đấy bằng luồn qua sao nó không chịu qua nhỉ đấy, rồi bằng cầm dây làm kéo lại nè dây là mình kéo lại Đấy. đó cũng à, tương tự cái đầu bên kia cũng vậy thế mình nghĩ là làm theo cái cách một thì nó sẽ nhanh hơn cũng sẽ hiệu quả cũng sẽ tương tự và làm cách này nó cũng à, hơi phiền phức chút nó hơi bị khó kéo à, cái đầu còng à, dây các bạn một hai ba 4 5 đó các bạn cũng luồn qua trong cái lỗ này với cái mối đích này kéo lại đó. đó các bạn chuẩn bị cho mình à, cái ờ, hộp quẹt đây hộp quẹt à, như như thế này nè các bạn à, xong rồi các bạn à, thôi đi đấy bằng siết thật cực chặt hai cầm hai đầu mình này nối với nhau như vậy nè bằng siết cho nó chặt cho nó nó nó siết rất cứng lại đó xong rồi các bạn lấy hút quẹt này nè cái phần mà cọng à, dây mà còn thừa như thế này nè bạn ờ, hơi nhẹ cả cho mình là khi các bạn biết sao không khi các bạn mà dính cá rồi á bạn kéo lên á là cái phần dây này nè nó sẽ coi nó có có cái đầu mà mình đốt nó tà cái đầu đít như vậy nè khi khi mà cá năng gị lên gị lại á mạnh á nó sẽ rút vô trong đây nè chứ không có bị uh, tuột nha vô đây có có cái, cái cái đầu này nó giữ lại nè chỗ này nè chứ không có bị tuột cá ra ngoài à, mình thấy có một số anh em là là làm xong rồi cứ để thừa vậy luôn đó tí thừa còn dây vậy luôn là là khi anh em đó mà đưa đưa đưa cá lên bờ á nó sẽ cái phần này nè nó sẽ tuột luốt luôn là là vừa dở lên câu xong cái vừa lên bờ xong là mất luôn cái con cá luôn mất luôn cái lửa câu luôn đó đó là như vậy phần dư này người ta nên đốt đi đó đốt một phát người ta ở tại ở giờ đó nè con nó sẽ, sẽ sẽ có lên cái cái, cái đầu như thế này nè đầu tài như thế này nè đó rất là hiệu quả nha đó đó là các cái mình, mình thường à, làm lên xe và đi câu cá đó là kinh nghiệm của mình mình chia sẻ với lại à, các bạn đấy đơn giản các bạn ngày hôm nay cho tay rung dưới ta đó còn phần cái bên này cũng vậy cộng dây dư thì à, các bạn à, lấy vùng quẹt đốt ốc đi đó vùng quẹt đốt hết đi đốt được cứng sạch sẽ đó thấy không thấy rất là giản không đấy nè bây giờ là các bạn làm như vậy làm cho lực lưỡi lăng xe chúng ta rất là đẹp rất là gọn gàng không có bị tưa ra ngoài đó chúng ta giữ được cái bền lâu cái lăng xe của chúng ta hơn và nếu các bạn mà không có chịu một thui đích như vậy trên giống mình á các bạn sẽ câu được có hai ba lần thôi lần thứ ba nó sẽ bị tưa ngay rất là xấu cái độ chính cá nó sẽ thấp nha các bạn đấy đó, các bạn cứ nhập lại bằng buộc lại cho mình đó đó là hai cách mà mình à, coi như là buộc cái lăng xe là coi như là hiệu quả nhất câu cá là dính cá rồi đó sẽ không bao giờ sợ mà bị à, sảy cá hay gì hết đấy mình thường làm cái cách à, cách một này hơn cách một này hiệu quả hơn đó nè hai đầu như thế này thôi các bạn à, nhập lại rồi xong cái này mình sẽ nói chuyện với bạn xíu nó chợ hôm nay nắng quá các bạn ơi mình mặc áo vô mà chịu không nổi mình cầm mày cởi trần ra ngoài thời tiết hôm nay xấu quá trời ơi chỗ đầu bị uh, chuyển mưa rồi chắc tình trạng như này chắc mình câu câu câu kéo chắc không kém hiệu quả rồi các bạn ơi mưa quá khó khó câu cá đó các bạn ơi chứ không phải là do mồi thôi các bạn đừng đổ thừa do mồi do do thời tiết chúng ta xấu quá nên cá nó nó không ăn các bạn ạ à. Đấy, vậy thôi rất nhanh thua cho mình Đó. quá nóng các bạn ơi mình ngồi mình đơm qua ba ba ba ba cái ờ, chùm mà tội mà hôi chảy thôi rồi luôn cho phải ở trần nói chuyện với các bạn quá không kiếm áo cái mặc vô chị bị nổi quá nóng quá nóng nói vậy thôi đơn giản thôi đây là làng C của chúng ta nè Đấy, các bạn xỏ qua Đấy, xong rồi các bạn à, luồn à, cập nhập tập hai hai đầu này lại nè Đấy, các bạn xỏ qua xỏ qua cho mình cái này không biết nó có có tối không nữa hai à, vậy thôi sáu lưỡi à. chụp lại dạ, xong cái lăng xe của chúng ta rồi các bạn nên nhớ các bạn câu lăng xe á các bạn phải gắn xếp vào cái độ hiệu quả độ diễn cái sẽ cao hơn nha các bạn mà khi các bạn quăng lăng xe xuống rồi á mồi của ta sẽ rớt ra một ít các bạn mà không gắn xớp vào á lưới câu bên ở, ở này ta nè sẽ rớt ra ngoài luôn chứ không nằm ở trong cục mồi cái độ dính cá của chúng ta sẽ kém kém rất 90 phần trăm lần khi ta gắn xớp vào cái độ hiệu quả nó tới 100 phần trăm mà khi chúng ta không gắn xớp vào á cái độ cái độ dính cá của nó chỉ có từ 70 đến 80 phần trăm thôi có khi còn nó có 50 phần trăm mà không không dính luôn khi mà cái cá lên nó sẽ bị sảy không dính được cá rất là khó dính cá đấy các bạn nên nhớ các bạn làm lăng xe xong rồi á bạn muốn câu lăng xe hay gì á các bạn phải buộc à, các hạt sấp vô cho mình đó cái đội cái ta hiệu quả hơn đấy bạn thấy không các bạn kia các bạn làm làm một cái lăn lăn xe như thế này mình thử dẫn xong rồi nè các bạn thấy không rất là đẹp luôn nè không có bị gì đó gọi gọi là tưa hay là gì hết nè đó bạn thui cái đó gọn gàng lên đó trước khi các bạn muốn câu câu được hiệu quả trước tiên các bạn làm lăn xe cho chúng ta phải gọn gàng đấy gọn gàng có thể lắm một tám tám chín mươi phần trăm đó như vậy là ok rồi nè thấy là thấy rất đơn giản không đó là cái con của ta rất sắc đẹp luôn sắc luôn ta hồ ta câu cá nếu các bạn mà dùng mà mà mà cái loại mà hờ mà lưỡi thường á cái độ cái mà ta có xài á bạn câu có chừng hai ba đợt à sau là các bạn sẽ thay cái mà nếu các bạn mà dùng cái lưỡi là lưỡi mà chinu đỏ như thế như thế này á các bạn dùng được lâu hơn ví dụ cái này bạn dùng 3 lần cái này các bạn dùng tới mười mấy hai chục lần lận mới còn sử dụng được à, tại vì lưỡi câu của ta rất là bén một hộp thì có hai trăm rưỡi chỉ có 120k thôi đó các bạn nè đây câu là câu là câu chino của chúng ta nè đấy. đây là sao số 6 nha các bạn sao số 6 mà lưỡi của chúng ta nó to cỡ dày rồi nè rất thích hợp cho chúng ta câu đơn và câu lăng xe nha đấy. đây là chino đỏ nha mình khuyên các bạn là nên dùng cái loại chino đỏ này sẽ ok hơn các bạn đừng nên dùng cái loại chino trắng nha các bạn tại vì cái loại chino trắng á nó sẽ không có độ co giãn ra ngoài sẽ rất rất là bị, bị dễ bị gãy lưỡi còn cái loại chino đỏ này nè ví dụ như các bạn câu vào dưới góc đúng không các bạn các bạn các bạn mà mà kéo uh, mạnh tay phát lỡ câu tay sẽ quạt ra đó chúng ta lỡ mắt lăn xe nè mà khi chúng ta dính cá rồi á chứ không có bị gì hết nha không có bị mắc lưỡi gì hết nha tha hồi các bạn uh, dòng cá và diều cá luôn rất thích hợp nha các bạn nha đó để lộng giữa cái đô nổ này rất là tốt đấy các bạn bạn nào mà, mà muốn mà xài bệnh lâu các bạn cứ mua quất một hộp lửa trên nuôi đỏ đó nó có tốt ok hơn bạn muốn câu lăn lăn xe lăn xe á bạn có dùng lưỡi nu đỏ lưỡi số sáu này nè số sáu còn không nữa lưỡi số 7 tại vì cái dòng lưỡi lưỡi này á cái số cái, cái số nó rất là nhỏ mà cái lưỡi rất là to nha các bạn con khác về về về cái lưỡi thường chút xíu phải phải gọi gọi là trời trời là chúng ta rất là nóng luôn nè nắng ngắt luôn nè à, quay lại thôi đây các bạn trời ơi nóng quá các bạn ơi nóng nóng mình nóng mình chịu rồi còn giờ chịu không nổi luôn nè ơi ừ, phải ở chặn luôn các bạn ơi đó ngày ngày ngày hôm nay mình rất là vui là hôm nay được à, bật lại phát trực tiếp để mình à, nói chuyện với các bạn đây thì nóng quá là mình mới hớt tóc nè hớt tóc cho nó ờ, nó mát các bạn trời ơi này tay quá nắng luôn nè ơi nóng chịu không nổi luôn ngày tại vì ngày ngày qua thời tiết chúng ta nó ờ, xấu quá nên uh, à, chẳng được mấy con cá hết clip quá quá tệ nói chung là là ngày ngày ngày qua quyên có hồ luôn các bạn à quyên hồ luôn à, lên được có có mấy người lên được có mấy con à, rupee bằng ba ngón tay nè chứ thực ra chẳng có có con cá nào to to hết bạn à đấy ngày hôm nay chơi ra người nóng vắng quá mình cố gắng mình phát tiếp mình nói chuyện với anh em xíu chứ gọi là niềm vui các bạn thực ra chẳng có gì hết vậy thôi thôi hôm nay trời nóng quá mình lên đây chút xíu các bạn ơi chịu không nổi rồi mình mới vừa tắm xong mà còn chịu không nổi mà Đấy, xong cái lăn xe của, chúng ta này <laughs> thôi hẹn gặp lại các bạn à, trong những à, clip tiếp theo của mình nha thôi mình à, dừng clip ở đây cho các bạn chào các bạn nha bạn thấy hay nhớ cho mình à, xin một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video à, tiếp theo của mình các bạn chúc mình ngày càng phát triển nha chào các bạn nha